nhé. Nào, ta đi vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1. Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc omega chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là chúng ta có 4 đáp án. Đáp án A à căn của R bình cộng 1 trên omega C tất cả bình. Đáp án B căn của R bình trừ 1 trên omega C tất cả bình. Đáp án C căn của R bình cộng omega C tất cả bình và đáp án D căn của R bình trừ omega C tất cả bình. Được chưa các em? À, khi đọc bài tập về mạch điện xoay chiều thì cái đầu tiên thầy cần nhấn mạnh và bắt các em phải chú ý đó là ta phải biết à phần tử ở trong mạch điện này có những gì. Được chưa? Ta tóm tắt đề bài nhé. Ở đây mạch này có cái gì ạ? Ta đọc đề này. Gồm điện trở thuần R Lối tiếp với tụ điện có điện dung C Nối tiếp với C Đó Giờ đề bài hỏi em tổng trở thôi. Đề bài hỏi tổng trở. Đó. Thì các em nhớ với lý thuyết thầy đã dặn đó là gì? Tổng trở Z thì luôn được tính bằng gì ạ? Căn bậc 2 của R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Được chưa các em? Các em nhớ cho thầy ở đây là có đủ 3 phần tử RLC với nợ thuần cảm. Tuy nhiên, khi làm bài tập ta phải linh động, đó là gì? Thiếu phần tử nào? Có nghĩa là phần từ đó phải bằng 0. Ở đây mày chỉ có R và C, có nghĩa là ZR của thầy phải bằng bằng 0. Từ đó mình suy ra được tổng trở Z lúc này sẽ bằng gì? Đây là công thức tổng quát thì đóng khung lại nhá. Đây là tổng quát được không nhỉ? Đây là mức độ tổng quát, được chưa? Tổng quát, được chưa? Bây giờ ta áp dụng bài tập này là ta ghi vào. Mạch chỉ có R và C có nghĩa là R bình cộng ZC bình mà ta đã học ở video trước ZC thì được tính bằng 1 trên C omega đúng nhỉ căn của R bình cộng với 1 trên C omega tất cả bình vậy rõ ràng nếu ta nhìn vào bốn đáp án ta biết ngay được đây là đáp án A à, rất dễ đúng nhỉ đây là video đầu ví dụ đầu thì thầy về giải chi tiết này chứ còn nếu các em thi trắc nghiệm bài tập này các em mất khoảng bao nhiêu giây ạ 5 giây để tô đúng nhỉ 5 giây để đọc đề và 5 giây để tô mất 10 giây thôi là ta chọn được ngay được đáp án A để chơi các em